Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà Huyền chân Công Chúa, diện tích 30m2, mua bán vi bằng có xác nhận nhà trên đất, hướng Tây, đường xe máy cách đường 90m, kết cấu. Một trệt hai lầu, hai phòng ngủ rộng, hai nhà vệ sinh, nằm ngay trung tâm, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, giá 1,78 tỷ đồng. Nhà hai mặt tiền Nguyễn Thị Nghĩa, diện tích 80m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam và Đông Bắc, đường ô tô, cách Bùi Thị Xuân 100m, cách Hồ Xuân Hương 1 km, khu dân cư đông, mặt tiền thuận tiện kinh doanh, giá 9,5 tỷ đồng. Đất hai mặt tiền đảo Duy Tử, diện tích 180m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường ô tô, cách Hồ Xuân Hương 1 km, khu dân cư đông đúc, tiện ích xung quanh đầy đủ, mặt tiền thuận tiện kinh doanh, giá 24 tỷ đồng. Nhà Nguyễn Thị Nghĩa, diện tích 85,5m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường nhựa ô tô, kết cấu, một hầm một trệt hai lầu một áp mái, 10 phòng ngủ, 10 nhà vệ sinh, cách Bùi Thị Xuân 500m, cách Hồ Xuân Hương 1 km, khu dân cư đông, đang kinh doanh khách sạn, giá 14,5 tỷ đồng.